Ok hello chào các bạn nhá Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel tiếp theo trên kênh Sàng Giang TV của mình à, Như thường lệ à, ngày thì uh, Giang đi uh, làm giúp bà con Nhưng mà trong quá trình đi làm giúp bà con ấy Mình cũng phải là uh, lo cho bản thân mình là tranh thủ đi uh, phụ xây phụ vữa để kiếm một chút à, Nếu mà các bạn nào mà có vợ con gia đình rồi thì các bạn gọi là kiếm hộp sữa cho cháu Còn bản thân Giang thì uh, kiếm một chút cái tiền xăng để đi lại uh, giúp bà con là công trình hôm nay thì ờ, mình chỉ làm phụ thôi còn nhặt gạch này đỏ vữa này công trình này bé đây mà chắc chỉ làm hai ba ngày là mình sẽ hết việc rồi nhưng mà kiếm được vài trăm nghìn là cũng, đỡ rồi mình xem nhá <laughs> đây là khu này khu nhà bếp nhà bếp các bạn nhé đây gần đây cho mọi người xem này khu này là nhà vệ sinh nhà tắm à nhà vệ sinh nhà tắm ờ. quên mất đấy alo alo đấy thế thôi gạch này thì ờ, nói chung là mình cũng không biết hỏi các anh thợ cả đây mới biết tại vì là mình cũng đi khúc chứ mình cũng không không ờ, giỏi chi tiết khác không phải là lộc phụ hồ đấy nha mình người nhá lộc phụ hồ là là khác mình là giang phụ hồ đấy nên mình nhấm nhầm lẫn hai hai tên Ui. Trừ lương đấy các bạn ạ Chỗ hổ mà chân các anh thường bảo là trừ lương Rất cẩn thận Rất cẩn thận nhá Trừ lương nhá Này đến 3 trừ hết hai dưới rồi đấy gạch chẳng tiếc rồi vừa vừa xi thôi đây là thợ rất là nhiều luôn các bạn đây thợ đây là bốn năm sáu thợ rất là nhiều mình về thì ăn với nhặt gạch này xếp gạch này là vừa đảo đảo thì là máy đảo rồi các bạn đây ra ngoài này các bạn xem sẵn uh, đầy đủ hết uh, đủ hết các loại uh, gạch luôn đấy đòi đủ luôn cả sỏi cả xúc vừa để bên này là máy nó đảo luôn mọi người người không phải đảo nó rẻ hơn đây các bạn xem về gần cho các bạn xem đây là cái máy đảo đó mà mình đảo bằng máy đâu các bạn ạ chứ không phải là đảo bằng tay đảo bằng tay này rất là vất Đấy, kể các bạn mà đi phụ cũng thế thôi nhưng mà ở dưới này nó bằng đấy thì nó còn dễ nếu mà trên cao mà trên vùng cao mà trước mà ra hay đi làm à, giúp bà con thì đảo nó không thể đảo được luôn các bạn phải nói là mình phải đảo bằng tay rất là mệt đấy, nên là may quá đảo bằng máy nhẹ hơn mình chỉ xúc vào thôi đảo xong thì xúc vào thôi xúc này phụ uh, dưới gạch này nói chung là công trình này làm thì cũng nhanh uh, mọi người ạ không lâu đâu các bạn tại vì đông người ấy mình tranh thủ mình đi à, làm à, kiếm chút Đấy, đi một ngày mọi người biết một ngày đi phụ hồ uh, như mình, mình biết Mai khám bài quá khám bài giờ đi uh, kiếm uh, cái uh, tấm ván mọi để kê lên kê lên bây giờ thợ xây nó xây lên cao đấy phía bên này thì uh, hai người đang uh, đảo xi si. anh em đang uh, phân cái này ra để tấm ván đảo thì nhanh lắm thợ làm nhanh lắm các bạn ạ không phải làm chậm như mình đâu vì đông người mà làm nhanh nên là máy đảo hết bốn bao luôn còn kịp luôn ấy. kịp để mọi người làm và đảo đảo cái này nó sẽ nhanh hơn và nó à, nó sẽ đều hơn là mình đảo tay xây thì à, xây này vữa nó sẽ tốt mạch nó tốt hơn bán này liệu có ngắn quá không hả à, lấy cái đấy à, à lấy cái phía bên này cái, tre này đúng không có sắn này sắn để để ấy rồi trên này mùa này thì ờ, Tây Bắc đang ờ, bắt đầu rét dần ờ, các bạn nhé Lạnh dần Đấy những ngày mà Giang không đi làm ấy thì mình tranh thủ đi xin ở các công trình mà người ta cho phụ vữa thì mình làm một buổi thôi Mình lấy tiền mặt luôn 200 nghìn Đấy, Cương không nuôi Mình tự túc bánh mì sữa đi ăn thôi Tối mình về không biết ông chủ nhà này ờ, đi đâu vắng à mọi người không, không gặp có một anh ờ, thợ cả kia đây đứng ở góc bên đường áo ờ, tím tím kìa anh đấu thầu 拉了。 chung là các bạn ạ cái ấy ờ, này thì ờ, cái chủ thì ờ, nó cũng đơn giản thôi không có gì phức tạp cả cái ngày bình thường mà người kiếm được 200 cơm không nuôi là cũng là ok đấy ở mấy côn đấy còn uh, xây thì không ấy đâu đây thì đã giá giá xây đây bao tiền một một ngày nhỉ anh nhỉ? Anh giá xây á? ba trăm nha mọi người nhá. trăm tức là không cơm đúng không? cơm nuôi chứ không, không cơm. à không cơm cơm bà cam là không cơm nông thôn nó vậy thôi chỉ vì là thợ nó không phải là làm chứ hà nội hà nội bây giờ chắc phải tầm à, ba trăm rưỡi được không hà nội bây giờ phải được bốn trăm bốn trăm rưỡi là họ mới làm gì hà nội á xuất sắc chứ thợ chính à, nếu mà thợ cứng là 500 trăm rằng không biết rằng đi làm thì hỏi anh em mới lại là mình ít hỏi chứ tiền, tiền nong của cá nhân của mỗi người em thì còn riêng ra thì đơn vị cũng đang nói là ngày 200 cơm không nuôi mình mua bánh mì này nước ngọt này nước lọc đi thôi để uh, ăn thôi tối về với vợ con thôi làm nhớ nhá vợ con nhá nói chung là cũng ấy nữa mà cũng vâng. vất vả đâu đảo công phân gạch xong đấy ờ, là từ nãy là anh em nghỉ thôi mọi người nhé cao thì chắc phải ờ, ấy là mình giáo cao lên rất là đẹp đôi mạch vừa đều luôn đang vâng, thấy là tay nghề thợ cũng khá là đẹp tốt gạch này thì ờ, thấy mọi người bảo là là ông chủ nhà ông ấy bảo mua 950 nghìn à 950 đồng một viên về lên đây Đấy, thì vì ở dưới này là đồng bằng mà chứ còn nếu mà trên vùng cao thì cũng phải nghìn mấy các bạn Kinh dạch Thì cước xe nó lên đường đi nó khó nó đắt Cái này chắc đang nghĩ là một vài ngày nữa xong Giờ là anh em nghỉ rồi Kết thúc buổi làm rồi đấy Thì uh, Kết thúc cái, cái à, buổi làm thì đang cũng à, đi uh, quay cái hình cho mọi người cùng xem công việc của à, mình hàng ngày làm những cái gì sau khi mà đi à, giúp bà con Đấy, trên vùng cao thì mình tranh thủ đi à, làm phụ xây thôi Đấy, ngày 200 cơm không nuôi để mình có thêm cái tiền xăng đi lại để giúp bà con ở trên này thì bây giờ ai cũng uh, bỏ uh, công sức mà đi làm mà không có đôi khi là nó cũng rất là khó mọi người chứ bây giờ ngày trước mình làm thì nó có nên bây giờ mình cứ tập trung vào mà mà làm cái kia không có tiền thì làm sao mà mình có tiền để có thể đổ xăng ăn uống chi phí mình đi lại nên là mình cũng tranh thủ thôi các bạn ạ và những cái công việc hàng ngày mình làm cái gì thì mình cũng chia sẻ à, với tất cả các bạn ở trên kênh luôn để cho các bạn hiểu về cuộc sống nghỉ thôi anh ạ nghỉ thôi à, nghỉ thôi